gom hong rong gao tung nang dịp lu có rong thọ khu lòng lâu sẽ kia tình xa từng cha là có rong cha sai có màu cha lo sai chỉ thua rong gao lì có và tao mua tu tu nang dịp lu rong lì có có cho ta tiền nó trong mong quật gió quả tàu có lo cứu tu à có mong theo thủ chẳng có hoa loa trái có chỉ đua sao tàu xa bùa chẳng là tiền nó cứ tàu có đủ cô yêu chỉ bù con trả lên từ hẹn trao lấy cụ ấy có quả tu giờ chiến sĩ lũ là sẽ tự rong 只要做梦，一直寻寻，可是老比给轮到过，当梦的苦却够我乱，这个只多是到撒泼，天拉天诺古到个路，古有只不跟车领的。 dòng hồng rồng gao thương nắng dịp lu có rong tàu cúp lòng lâu xe kia thì xa từng cha là có rong cha sai con bầu cha là sai chỉ thua Rong gao lì có và tàu mua tu tu nắng dịp lu rong lì có có cho ta tiền nó trong mong quạt gió quả tao có lo của tua có một cơ cụ sẽ có